Tukulo zilino ko anday kumo Hai tao tia o isya e chi san yo Ti shi nu tien mo chi ở thao cô chỉ mua cô Cô ya lung yo có trái ya ta lo Tua 只理我歌作古字啊，帮中地啊，歌要只作卡罗，天大轮的地，了只我都容易过，别再盼到过，做他那了只有谁，地大那一。 cho cho cô cô cha yêu cenggakula Jaku yuang dan joku aluali Tong kandu chupa kalun jeng waluan si Ko tu cô jaku mo chakho se chale em xia phê trao có bao hai tia cụ buồn bao xua bỏ ư kì cho mò tiền nên nó bỏ xia bỏ nên tròn bao xua nếu nó có tu đua trao cụ buồn tư cho mò để ta nói có bua chân cho cú là cha cú yo dần yo cú lo li con con du chụp bao con luôn chỉ mua luôn gì có tu đua cho cú mua cho khó sẽ thật đông xia phía trao có bao hai tia cụ buồn bao xua bao ước kỳ cho mò tia nghe nó bao xia ua nên đòn bao xua vì mưa có tu đua cho cô buồn cứ cho mò vì mưa có tu đua 我不如做做梦。